không còn lời hứa thì thường bên tay hàng đêm xa vời ngày tháng mình bên nhau im đi khi cơn mưa rơi mau chiều nay làm nhuề hết yêu thương em bao ngày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 ngàn yêu thương vụt bay duyên đôi mình vỡ nát lùi tan theo mây ngàn vì cơn mưa rơi mau chiều nay làm nhòe hết yêu thương em bao ngày vì anh chẳng thể nói lên tiếng yêu này vẫn chưa vẫn chưa vừa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 làm sao giữ em ở lại vì cơn mưa rơi mau chiều nay làm nhuề hết yêu thương em bao ngày